Vậy thì không còn huynh đệ tỷ muội nào nữa sao Có hai muội muội còn nhỏ Nhưng thất lạc nhiều năm Chưa từng gặp mặt Lại là một đứa nhỏ mạng khổ Lại Không lẽ trong dân phủ Cũng có một người tội nghiệp như tôi sao Không có Không có Chỉ là tôi lớn tuổi rồi Thấy nhiều quá thôi Phu nhân Lời nói trong lòng tôi Cũng chỉ có thể nói với bà nếu cô không chê Cứ ở lại trong phủ mấy ngày nữa Nói chuyện với tôi Có lúc Tôi thật sự rất hâm mộ dân yên Có thể được bà thương yêu chịu chuộng Không giống sở nguyệt tôi Định sẵn Cô độc tới già Thật ra Nhà nào cũng đều có nỗi khổ riêng Dân yên nhà tôi cũng Dân yên <laughs> Không nói nữa Không nói nữa Dân phu nhân than ngắn thở dài Trong lời nói lại có nhiều ẩn tình Làm sao mới có thể khiến dân phu nhân chịu nói thật với mình đây Mình không thể nóng vội quá Sở Nguyệt cô nương Cô có thể nghĩ sẽ đi tìm hai mụ mụ của cô không Không có giờ phút nào là không nghĩ Đáng tiếc Ở trong biển người mênh mông Tìm người không phải là chuyện dễ Vậy cũng phải nhưng mà Hai mùi mùi của cô Có dấu hiệu gì đặc biệt Để nhìn nhận nhau không Nếu không Trời đất rộng lớn Thật sự rất khó tìm Thì dù ông trời có mắt Gần trong gan tức Cũng không thể nhận nhau Phu nhân nói phải lắm May là cha mẹ đều có để lại dấu ấn cho ba tỷ muội tôi Dấu ấn gì? Vết bớt Vết bớt phu nhân Bà không sao chứ Hay là đi nghỉ một lát đi Không sao không sao Bệnh cũ thôi Chỉ là nhất thời chóng mặt Nếu phu nhân đã tái phát bệnh cũ Sở Nguyệt còn nói nhiều nữa Thật là không biết lễ giáo Sở Nguyệt cô đưa Cô nghĩ nhiều quá rồi Chỉ là Giúp bớt mà cô nói Là nốt rùi son sao Nốt rùi son Sao phu nhân lại đoán chắc như vậy Tôi đoán mà thôi Tôi đoán mà thôi à, Phu nhân nhất định là có quen với cô Nhi có nốt rượu son à, Không có Không có Đáng tiếc Ba tỷ muội tôi Dấu ấn mà cha mẹ để lại Là một cái bớt màu xanh Vết bớt màu xanh tốt Tướng quân có gia nghiệp lớn như vậy Sao bà không sinh thêm mấy đứa con nữa à, Con cháu đầy đàn không phải chuyện vui sao dạ. Yên Nhi dạ, dạ, có thể đến dân phủ chúng tôi Đã là phúc phận lớn nhất của tôi rồi Tôi không cầu gì thêm nữa Phu nhân, bà nói vậy thì không tốt rồi Bà mang thai 10 tháng sinh ra dân Yên Đó là phúc của dân Yên Thật ra, có những lời Tôi cũng chỉ có thể nói với người ngoài như cô Yên như nhà tôi Nó Tôi rất hổ thẹn Không biết phu nhân Có đồng ý tin sở nguyệt không Sở nguyệt Có thể chia sẻ với bà Cũng là phúc của sở nguyệt Thật ra Thật ra yên nhi nhà tôi nó Tướng quân Lão gia Phu nhân à Trời cũng không nóng Sao bà lại có hiện tượng trúng nắng anh nói bậy bạ vậy Có những lời Vẫn là chôn ở trong lòng thì tốt hơn à, Đều tại sở nguyệt không tốt Lúc nãy phu nhân không được khỏe Thì nên cho phu nhân nghỉ ngơi Vậy thì sở nguyệt cáo từ trước ừ. Lão gia Tiểu Ngọc Đưa phu nhân về nghỉ Hậu hạ chu đáo Căn dặn nhà bếp Hầm một chén canh bổ khí an thần Dạ Phu nhân Nào đại nương Ăn một chút đi Mau ngồi xuống Đại nương Mấy ngày không gặp Bà ốm đi nhiều Sở Nguyệt Cô về thì tốt rồi Đừng giống như tam lục nhà tôi Như con diều bị đứt dây Cẩn thận đó Tạ Phi Chuyện gì vậy Hủ Dực ca Cô ấy bị thương rồi Mau đỡ vào nhà đi Được Tôi đi lấy nước nóng Cẩn thận đó hủ Dực ca Hữu Dực ca Để đi rót nước cho huynh Tả Phi Tả Phi Không sao chứ Có bị thương không Đại nương Con không sao Tốt Trở về thì tốt Trở về thì tốt à, Tôi đi nấu cơm cho cậu ăn Đại nương Tôi đi đây Tiêu cục tứ hải này là nơi ẩn thân của đại nương Huynh làm vậy Không sợ dẫn số vào nhà sao Hữu Dực ca bị thương rất nặng Bây giờ chỗ này là nơi an toàn nhất Sao huynh không đưa hắn về chỗ của cao hướng thiện Huynh ấy không muốn về Không muốn về à Hữu dực ra sợ là có ẩn tình gì khó nói Việc cấp trước mắt là phải chữa lành vết thương cho huynh ấy Tôi thấy ấn đường hắn phát đen Môi miệng thâm tím Chắc là bị trúng độc à, Theo lý nói Huynh ấy chỉ bị vết thương ngoài da Chất độc này thật là kỳ lạ Vậy bây giờ Huynh định làm sao Lãnh môn ngũ độc của Phúc soái Là do dân tiểu thư trị lành Không biết có thể không Cứ một con cờ của kẻ địch Tôi không có độ lượng lớn vậy đâu Huynh ấy chẳng qua chỉ là một người vô tội Vậy còn Huynh Huynh cũng vậy sao Nếu không có hổ dực ca Thì không có tôi ngày hôm nay Huynh đối với hắn như vậy Hắn chưa chắc đối với Huynh như vậy Tôi chỉ mong không hổ thẹn với lòng Chuyện này Huynh vẫn làm mời cao nhân khác đi Thứ tôi không thể làm được Sở Nguyệt Tôi tin cô sẽ giúp tôi Hôm nay tới đâu chữa trị ta chung đi Quỳnh lại không biết trị bệnh đi theo tôi cũng vô dụng thôi Chính vì tôi không biết cho nên mới phải cố gắng theo cô học hỏi Cao công tử, Quỳnh quá khen rồi Dân yên tôi chỉ có một chút tài lẻ Dân yên cô nương, cô lại đang giận cái gì vậy Cô nghĩ xem, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không phải là ngắn sự khảo sát của cô đối với tôi chắc là đã có kết luận Không không không Tôi không có ý ép cô Tôi tin Chắc cô cũng hiểu tâm ý của tôi Tiểu ma hoa Tiểu thơ cô xem còn nữa, tôi muốn kêu cha tôi đến nhà cô đệ thân Chủ yếu là nghĩ đến Tuổi của cha tôi đã cao Chúng ta phải có lòng hiếu thảo Cô nói có phải không? Thiếu già cậu mắc cười quá Dân nhiên xin lỗi Làm cô chê cười rồi Một nhỏ làm gì vậy Dám cười ta Thiếu già tôi không cố ý đâu Dám cười ta hả Người chán sống rồi phải không Thiếu già đừng đánh nữa mà Mụn nhọt Số cuộc cứ sao vậy Thiếu gia nghe tôi giải thích đi thiếu gia Nhìn thấy cũng không nói ta biết Không phải tôi chỉ thấy Thấy cái gì Ta nói ngươi biết Sao này ngươi còn vậy nữa Đây không phải là tiêu cục tứ hải sao Không lẽ Trần Tam Lục về rồi à Không biết nữa Dân nhiên mở cửa đi Dân nhiên mở cửa đi Dân nhiên Dân nhiên Có phải Trần Tam Lục bị bệnh rồi không Cho tôi dập xe hắn đi Hắn là quân đệ của tôi mà Cao công tử Mời về cho Đừng chậm trễ thời gian tôi trị bệnh cứu người Tiểu thơ tiểu thơ Cô cũng đã hiểu rõ tâm lý của Cao Công Tử Tại sao vẫn từ chối không chịu gặp quân ấy chứ Một chút trừng phạt nhỏ thôi Chiêu này gọi là thả con tép bắt con tôm Tiểu ma hoa, học hỏi đi Thả tép bắt tôm mặc dù tốt Nhưng cũng phải giữ cho được Nếu không tới cuối cùng vẫn là trống rỗng Sở Nguyệt cô nương Cô cũng chơi cười tôi Cảm ơn cô chịu đến giúp tôi Mời Đi tiểu thơ Thiếu gia Cậu bò thật sao Dĩ nhiên rồi Dung Yên cũng vào đó rồi Ta sợ cô sẽ gặp nguy hiểm gì Ta phải vào đó bảo vệ cô Thiếu gia tôi khuyên cậu đừng chống đối với tiểu thơ nữa Để tránh cô lại ghét cậu Ta vì cô lùi mạng như vậy Tới lúc đó cô nhất định cảm động tới chảy nước mắt Nằm mơ ba ngày Nói gì hả Tôi nói chiêu này của thiếu gia tốt lắm Còn nhiều người biết chuyện Để ta lên Cầm chắc một chút đi Dân Yên Dân Yên Cô ở đâu Cao Phúc soái tôi đến tìm cô đây Cô đợi tôi Thiếu gia, thiếu gia Cậu có sao không Cổ, cô, cô, cô Không cử động được rồi Thiếu gia, cậu đợi chút Tôi đi gọi Dân Yên cô nương qua đây Đừng mà, đừng mà Bây giờ, ngươi gọi cổ qua đây Để cô thấy bộ dạng nhát nhát này của ta Ta mất mặt lắm Vậy cậu nó phải làm sao đây Dĩ nhiên về nhà rồi Đi Đi, đi về nhà Thiếu gia, từ từ thôi Thiếu gia, từ từ Cẩn thận đó thiếu gia, về nhà thôi Mụn nhọn, ngươi xem mặt trời chiếu tới nổi Mắt ta không nhìn thấy gì cả Vậy cậu nhắm mắt lại đi Tôi chỉ đường cho cậu Ngươi có biết đường không? Biết mà Dân nhi Vị này là tả phi, tả công tử Lần đầu gặp mặt Tại hạ Tả Phi Phúc soái là nghĩa đệ của tôi Nếu đã như vậy Sao Phúc soái lại không biết chuyện này Có quá nhiều nỗi khổ Phúc soái vẫn không biết thì tốt hơn Mong dân yên cô nương Có thể hiểu cho Dân yên không nói thì được rồi Tiểu ma qua Em cũng phải giữ kín miệng Không được nói với mụn nhọt Em biết rồi Đa tạ Từ nay về sau Không ai nợ ai Dương Yên cô nương tình trạng sao rồi những vết thương ngoài da còn chưa lành lại Tôi kê toa nấu thành thuốc Mỗi ngày uống thuốc bôi thuốc Một ngày ba lần Chưa tới 10 ngày sẽ có thể lành lại Chỉ là nhìn khuôn mặt Giống như là đang trúng độc Đúng như sở nguyệt cô nương nói Trúng độc quá sâu Khó mà đo lường Dân cô nương có cách gì không Sợ là ý thuật của tại hạ Cũng chỉ có lòng mà không đủ sức Nghe nói dân cô nương Có thể trị lành lãnh mụn ngu độc Độc này có thể trị lành sao Ngày đó độc của Phúc soái Là vì không có kéo dài Mới có cơ hội cứu được Nhưng người này Dân cô nương cứ nói đừng ngại từ mạch tượng xem ra Độc đã xâm nhập vào cơ thể Ít nhất cũng được 10 năm rồi Cái gì 10 năm Đây còn là sự suy đoán bảo thủ nhất Không biết là ai mà nhẫn tâm như vậy Lại dùng cách này Tả công tử Huynh nói đi Không thể nào Không thể nào Tôi không tin Tôi không tin Dân y Nói thật đi Hắn còn có thuốc cứu không nếu không có thuốc giải Thì dù qua đà tái thế Cũng không thể giữ thủ hồi xuân Dương Yên cô nương Xin lỗi Vậy cô nói tôi biết Quỳnh ấy còn thời gian mấy ngày Tả Phi Quỳnh bình tĩnh một chút đi Toa thuốc này Có tác dụng thư kinh hoạt quyết Nhưng mà Dạ, Cũng chỉ có 5 ngày Tiểu ma hoa Chuẩn bị ờ, ngân ờ. châm Được dạ, dạ. Dân yên Không lẽ hắn còn có triệu chứng gì khác sao Quỳnh ấy Có phải không thể mở miệng nói chuyện không Phải Không lẽ cũng là vì bị người khác hạ độc thủ Không thể nào Tôi và hữu dực ta lớn lên từ nhỏ Chỉ có giao lưu bằng chữ thôi Dựa theo năm để tính toán Lúc hữu dực còn nhỏ thì đã như vậy Chắc là do chứng bệnh ở trong thai mẹ Là có người phong tỏa kinh mạch yết hầu của huynh ấy Bắt huynh ấy không thể nói chuyện nếu quả thật là vậy Dựa vào nội lực của huynh ấy Đã thông kinh mạch cũng không phải là không thể Tại công tử Huynh suy nghĩ đơn giản quá rồi Sao lại nói vậy Huynh ấy trúng độc quá sâu Thì dù có thể dùng nội lực dễ dàng đẩy ra Độc tố cũng sẽ di chuyển đến ngũ phủ lục tạng Cho tới khi Thất khiếu chảy máu mà chết Sao lại như vậy Sao lại như vậy Dân yên Đây chỉ là kéo quản binh Không lẽ chỉ có thể đợi như vậy sao Tôi Sẽ cố hết sức Dân cô nương Không còn cách nào khác thật sao Bệnh của hữu dược công tử rất kỳ lạ Độc xâm nhập vào xương cốt bao nhiêu năm nay Sợ là cách bình thường khó mà có hiệu quả Trừ phi Trừ phi cái gì Tả Phi Huynh để Dân Yên suy nghĩ đi Dân Yên Cô có chuyện gì Cứ nói đi đừng ngại Lúc nhỏ Tôi từng nghe ông ngoại nhắc đến một cách cổ Vậy thì làm phiền dân cô đương mau chóng chuẩn bị nhưng mà Cách cổ này đều là truyền lại bằng miệng Không có tiền lại thành công Hơn nữa Sự tinh túy của cách cổ này Là phải lấy độc trị độc Nếu có sơ sót gì rất có thể sẽ thua cả bàn cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi Hữu Diệt ca Hổ dực ca Hổ dực ca Hổ dực ca Huynh chịu bao nhiêu quốc ức Tại sao không nói cho đệ biết Hữu Dực Lời dân Yến nói lúc nãy Huynh à? cũng nghe thấy rồi Vậy lựa chọn của Huynh là gì Không thể mạo hiểm được Hữu Dực cha, Huynh xác định sao Lão gia Mấy ngày nay khí sắc của ông càng ngày càng không tốt Tôi đã kêu nhà bếp chuẩn bị một chung canh gà cho ông Có thể an thần bổ khí Cẩn thận Cẩn thận đó Phu nhân Canh gà nấu xong rồi Lão gia Doanh doanh Tôi không uống đâu Tôi uống không nổi Lão gia Tôi biết ông lo cái gì Sao tôi có thể không lo chứ là lui danh tôi mạng khổ Không có phúc đó Lão gia Tuy là nói vậy Nhưng trước mắt Ông cũng không thể nằm xuống nữa Dù thế nào Cũng phải uống một chút Ta đã nói rồi ta không muốn uống Lão <laughs> gia Sao ông lại giận à? dữ chứ Sức khỏe của ông Ông còn không trân trọng Tôi còn mong cái gì đây Doanh danh Bà nói tôi biết Số cuộc hàng cũ đang ở đâu có phải nó không chịu tha thứ cho người cha này Cho nên không chịu đến gặp tôi không Lão gia Phu nhân Phu nhân Phu nhân à không xong rồi Lúc nãy con mèo chạy vào nhà bếp uống xong canh gà thì lăn ra chết Lão gia Người đâu Mau đến đợi lão gia Lão gia Lão gia Lão gia Cẩn thận Mà suốt cả đêm Giấc giải cho cô rồi Nước cờ này đi rất nguy hiểm Trong lòng tôi cũng lo lắng không yên Hữu dực có ông trời thương xót Mới cầu được lương y như cô Sở Nguyệt thật là cảm kích không hết Nhưng mà Dân Yên có câu không thể không nói Nếu như không có thuốc giải Tính mạng vẫn không giữ được Cảm ơn Dân Yên cô nương Trong lòng Sở Nguyệt hiểu rõ Không cần cảm ơn Số nguyệt cô nương Vậy xem ra Sẽ có chút xa lạ Vậy chúng ta đừng xưng nhau là cô nương nữa Tôi lớn hơn cô mấy tuổi Cứ gọi tôi là Sở Nguyệt tỷ đi Được Vậy muội chính là dân yên muội muội của tỷ Dân yên muội muội Sở Nguyệt tỷ Tỷ không theo muội về phủ tướng quân sao Ta còn có một số chuyện phải xử lý Muội hỏi thăm phu nhân dịp ba nha Dân yên Sở Nguyệt tỷ Còn gì muốn căn dặn sao Hy vọng những gì muội nhìn thấy hôm qua Đừng cho Phúc soái biết Tỷ yên tâm đi Muội hứa với tỷ nhất định sẽ không nuốt lời Muội không hỏi ta tại sao à Muội hiểu rõ con người của sở nguyệt tỷ Nhất định sẽ không làm chuyện tổn thương Phúc soái Vậy muội có gì đáng lo chứ Sau lưng của dân yên Giống y như mẹ vậy Tôi sẽ kê mấy thang thuốc ninh thần bổ khí cho lão gia nữa Thuốc này cần dùng lửa nhỏ nấu ba canh giờ Đa tạ đại phu Tôi sẽ kê toa thuốc an thần cho lão gia Nếu ông ấy vẫn không ngủ được Thì cứ bốc thuốc theo toa mà uống là được Đại phu, ông bận tâm rồi Các người lui xuống trước đi Dạ Có một chuyện Còn phải phiền đại phu giúp tôi xem thử Phu nhân nặng lời rồi Bà cứ nói ừ. Ông đại phu Làm phiền ông giúp tôi xem thử chén canh này có vấn đề gì không Phu nhân Canh này Canh này hôm nay bị một con mèo ăn dụng Nó chỉ lý một cái Thì đã lăn đùng ra chết Phu nhân Có thể mượn trăm bạc của bà để dùng không Được Phu nhân Nếu tôi đoán không sai Thì đây chính là kịch độc Thuốc khiến cơ Thuốc khiên cơ Phải thuốc khiên cơ Chính là mã tiền tử trong thuốc trung Nếu người ăn lầm Bộ phận đầu sẽ bắt đầu co rút Sau đó sẽ khơm lưng liền nhau với bộ chân Tên gọi là thuốc khiên cơ Con mèo đó Chỉ liếm có một chút thì đã chết ngay Lượng thuốc này Không nhỏ đâu Độc ác như vậy Thuốc này đã bị quan phủ nghiêm cấm Dân gian không tìm được nữa Ông đại phu Chuyện của hôm nay làm phiền ông rồi Hy vọng ông chôn chuyện của hôm nay ở trong lòng Phu nhân yên tâm đi Hôm nay tôi đến là để cây thuốc an thần cho lưu lão gia Tại hạ cáo từ Lão gia Xem ra có người muốn dồn chúng ta vào chỗ chết Sở Nguyệt Cô không có gì muốn nói sao Nói hay không nói Đáp án sớm đã có trong lòng Chăm sóc tốt cho huynh ấy đi Hữu dịch ca Hữu dịch ca Hữu dịch ca Nào uống thuốc đi Hồ Dực ca Tại sao chứ Ta Ta Ta Ta Có Có thể Mở miệng Bao nhiêu năm nay Cuối cùng ta đã có thể Mở miệng Có phải nghĩa phụ phong tỏa kinh mạch của huynh không Tại sao Tại sao chứ Khống chế ta Lợi dụng ta Nhưng ông ấy Ông ấy là nghĩa phụ của chúng ta mà Ông ấy là kẻ thù Giết cha chúng ta Quỳnh nói cái gì Kẻ Thù Giết Cha Không Không thể nào Hữu Dực ca Nhất định là huynh làm lẫn rồi Không thể nào Để nghe ta nói Năm đó Cha ta là đại chủ quầy Của tiền trang nhà đệ Tiền trang Cao Hướng Thiện Vì bá chiếm tài sản của tiền trang Giết chết cha mẹ ta Và cả nhà đệ Lúc đó Ta 7 tuổi Đệ mới có 2 tuổi Không, không thể nào Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Phi Nhi, Phi Nhi Phi Nhi con xem nè Cha mang gì gì cho con nè Đừng khóc nữa mà con Có, có đẹp không con xem Cha mua cho con đó Vào đi Hủ dược à Nào Thỉnh an lão phu nhân đi Chào lão gia Phu nhân Tốt tốt tốt Mau đứng lên Đều là người một nhà Đâu cần câu nệ tiểu tiết Sau này tiện trang còn phải nhờ cha con của hai người nữa Mau đứng lên đi À, lão gia, sổ sách hôm nay của tiền trang Tôi đã tính sổ rõ ràng hết rồi Tiền trang chúng ta có đại trưởng quầy như ông Thì ta yên tâm hơn nhiều Cảm ơn lão gia bồi dưỡng Các người là ai Lão gia Mẹ à Mẹ Mẹ à Mẹ Mẹ Mẹ à Ngươi muốn nhìn mặt của ta vậy sao Bao nhiêu năm nay Ác mộng của đệ thì ra đều là sự thật Phải cao hướng thiện Chính vì muốn bá chiếm tiền trang Chỉ để lại hai miệng sống Là ta Và đệ Cho nên Vì huynh đã hiểu rõ chuyện Nên ông ấy mới hạ độc khống chế huynh Còn nhận đệ làm nghĩa tử Đệ còn gọi ông ấy là nghĩa phụ bao nhiêu năm nay Tại sao Tại sao bây giờ huynh mới nói cho đệ biết Chính vì thuốc giải đó sao Vì được sống Vì sự tham sống sợ chết của huynh Đệ gọi kẻ thù giết cha là nghĩa phụ mười mấy năm nay Nghĩa phụ đó Tạ Phi Đệ nghe ta nói Huynh muốn nói gì Về ông ấy Trên tay đệ và Huynh đã dính biết bao nhiêu máu tanh Hại chết bao nhiêu tính mạng vô tội Không Không phải vậy đâu Ta không thể không làm vậy Đệ không muốn tin Những lời này Huynh vẫn là nói cho Cao Hướng Thiện nghe đi Tả Phi Tha thứ cho ta tha thứ cho huynh Vậy còn đệ Ai tha thứ cho đệ Ai tha thứ cho đệ Nghĩa phụ Nghĩa phụ à. Tả Phi Tả Phi Tha thứ cho ta Ta đã hứa với họ Nhất định phải để đệ sống tiếp Cái này Đại nương Về phòng nghỉ ngơi trước đi Con đi xem thử Một mình huynh luyện công có gì vui chứ Sở Nguyệt, Bình tĩnh lại Biết vợ công thì sao Không biết thì sao Tôi thật hy vọng mình là một người không biết gì cả Tả Phi Bình tĩnh lại Tính kế lâu dài Bình tĩnh lại Tôi phải đi giết lão tạc đó Tôi đi giết hắn không phải hợp với tâm ý của cô sao Tại sao cô ngăn cản tôi Bây giờ huynh đi Thì bạn tìm cái chết Còn kéo theo một mạng của tả dực Sau đó lão tặc đó vẫn sống rất tốt Huynh cảm thấy làm vậy có đáng không Sở Nguyệt Tả Phi Tôi hiểu tất cả thù hận ở trong lòng huynh Những thù hận này Cũng có ngày sẽ kết liễu Nhưng không phải bây giờ Vậy thì lúc nào Cha mẹ tôi chết dưới đau của hắn Tôi đợi được sao Tôi đợi được sao Huynh cần phải đợi Là gì Người nhà của Huynh Vì hữu dực Vì tôi Huynh cần phải đợi Tôi thật là vô dụng Mắt thấy lão tặc đang ở trước mắt Lại không làm gì được Tạ Phi Chuyện gấp trước mắt Cứu người quan trọng Cô cho tôi yên tĩnh một mình đi Tạ Phi Tiểu Ma Hoa Mấy ngày nay Sao không thấy Cao Phúc Soái làm gì trong nhà bếp vậy Sao hả Tiểu Thơ Lại nhớ canh của Cao Thiếu Gia rồi sao Em nói bậy gì vậy Ý ta nói Cao Phúc Soái không có tính nhẫn nại Làm việc mới có mấy ngày Thì đã không thể kiên trì tiếp Tiểu Thơ Cô muốn uống canh thì cứ nói thẳng đi Một lát em nói với mụn nhọt một tiếng thì được rồi Ta không muốn uống canh Nhưng mà Bộ dạng xấu xí của hắn Thì ta rất muốn xem <laughs>

吉弟，吉弟，吉弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，吉弟。吉弟，不是，我求求你，不要这样子惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！不是，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念，背叛了师父，楚云，我什么都没有。 三爷，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。大嫂，花生啊是要早生贵子。老天爷，没看见没看见啊！云烨，我这一辈子都不会再错过你了。主页。 跟着你，浪迹天涯。